rồi ngày mai có là tận thế dù thời gian đứng yên lúc này thì em vẫn chẳng hề đổi thay đôi tay vẫn ôm tình yêu anh dù ngày mai có là tận thế trái đất kia dù có vỡ tan tình yêu anh vẫn tồn tại dù giấc mơ em sự sống hãy cùng chia ngày tận cùng của trái đất là ngày đẹp nhất phải không em? Ngày mà từng như đêm trôi mất tận để chờ chờ mà anh không lên ta sẽ ra sao? Nếu một ngày khối óc bị xóa sạch, những chuyện buồn vui nay mai cũng theo năm tháng mà dần hóa thành. Này em cùng cười bỏ hết những ngày nắng nặng sau lưng, mọi thứ phù phiếm cho đến phút này chắc nó cũng đâu cần tình nhiều đâu nắm được, ta nào cần phải gắn gượng, cần truy tân chuyện mất được. Vậy thì còn ngay hết rồi đấy hết rồi này hãy nhìn cái khuôn mặt tức giận của nó đi chị hát không hay đúng không ừ? hát không hay tí nào đúng không